đó cá nhóc kìa cá nhảy kìa đó quá trời luôn rồi kìa đó lỗ tơ hả cá nhỏ gì ờ ừ, cả nhà cũng nhiều cái bột đó nó cá hồi sáng giờ hai hôm giờ hôm giờ là được nhiêu đó đó hả thấy đâm mà có kìa ngay cái bài dinh này đó đó cá dồ cá dồ có phi đó mới nãy thấy cá dột mà vô cá dồ nữa có cà phê ừ con cà phê cá dồ tàu quá đã rồi Rồi ok mến chào quý anh chị bà cô bác đã quay trở lại kênh Lúa TV ha. Thì hiện tại mình đang chuẩn bị à, đi à, theo ông cậu mình các bạn đi à, chạy cá trên sông. Nhưng mà thấy bé nào nó đang kéo gió nên mình lại mình quay cho các bạn xem. Sẵn tiện mình cũng chia sẻ cho các bạn biết về cái gió ở miền Tây mình đánh bắt như thế nào các bạn. Thì các bạn, thì bé này chắc cũng còn nhỏ các bạn nó đang chuẩn bị nãy giờ không biết nó bỏ lâu chưa các bạn chuẩn bị kéo gió lên nên ờ, mình cũng lên mình quay nên nó mới dở lên cho mình xem đây các bạn đây là con nhỏ mà nó khỏe nó ghê luôn Ủa. Đó, cá nhóc kìa, cá nhảy kìa, nó quá trời luôn rồi kìa đó. Lọt chưa hả, cá nhỏ gì? Ừ, Ờ, nói chung à, cái này nó cũng nhẹ ha bé 9 à, tuổi à, kéo dễ dàng đó nhóc rồi kè cá kè có cá kè mới đây mới thả xuống là có rồi kìa con con rồi đó hết <laughs> chạy hả nó xảy luôn hay gì vậy rồi bị gắt kìa ừ kêu nội giá lại rồi thả xuống rồi đi thả xuống đi Ê, cả nhà mới cá của ông chính ông à, gió gió nha ở trong đây đùng một cái tường cho bá luôn nè cả nhà nên mình dở lên cho cả nhà xem ha cái tượng hả đồ cá đủ thứ loại cá luôn nè mà dinh luôn à, một cái tượng chà bá luôn cá sơn hả con biết cá sơn luôn hả à, cả nhà cũng nhiều cái bộ đó nó cá hồi sáng giờ hai hôm giờ hôm giờ là được nhiêu đó đó hả nó cũng bộn cá chứ bộ à, bé. nay con mấy tuổi rồi dạ. nay con mấy tuổi rồi 5 tuổi hả 9 tuổi hả 9 tuổi mà dám ra dở gió luôn đây là chiếc xuồng tam bản này có cây sung cháy quá ta cháy luôn sung này à, có cái giò con con con bẻ mấy trái sung này nè con thảy vô cái à, cái gió cái giò nó vô nó ăn dữ lắm cái sung này nè bóp dập dập rồi thảy vô gió con con ấy cái đầu kìa nhẹ nhàng ha đó tại mới để xuống mà đâu có nhiều đâu kêu ông nội uh, mai là đi rồi ok các bạn ơi giờ thì mình chuẩn bị mình đi theo ờ, cậu tư mình các bạn đi uh, ờ, chài cá trên sông nha ok các bạn ơi hiện tại thì uh, vào thời điểm này vào khoảng tháng 11 âm lịch nha các bạn thì uh, do vườn cá trên sông cũng ít nha các bạn thì à, chủ yếu là mình chài để để mình ăn thôi chứ mình không có phải chài chuyên nghiệp gì thì hôm nay à, ông cậu mình chỉ à, chài khoảng bốn năm chài để có cá ăn buổi trưa thôi các bạn thì ở miền quê mình cũng đơn giản các bạn thì chỉ cần cầm cái chài ra xong chài dài chài là có cá ăn các bạn đây đây là địa điểm đầu tiên để chài ha thì cách nhà cũng khoảng 500 mét nhưng mà đi xe cho nó nhanh chút các bạn này đây đây cũng mát mẻ nè cá thì nó cũng ụt nhiều nè các bạn đó. Này, mình chạy mấy bến cô Tư? 5, 5 điểm ha Này cá đang ọc Đây, cậu mình chuẩn bị à, xuống à, chài cái chai đầu tiên ha mắt đầu tiên kéo là đem ghe phải không không nghe đâm hả thấy chạy bị xéo mà lâu rồi mới chạy lại phải không đó có rồi kìa được hai em thấy vô vô gì rồi đó trời ơi cá nóc trời ơi cá chài đã luôn cá chài cá chép chép cũng bộn mà để mình sẽ đi lấy cái thùng phát đầu tiên cho mát hả này này cũng có chọc con một cái mà dinh không bữa nãy cái đầu dở là bữa nay có cây mấy hai chục con ngọn cái chép này Cá nhỏ nhỏ không cô Tư? Ừ. cá lớn Địa điểm đầu tiên được ờ, khoảng chục con Đó. cá cái chép coi như là cá mè dinh với cá, cá rảnh ok bây giờ mình sẽ đến địa điểm chài thứ hai Các đang mới chuẩn bị bung chài các em mới chài cái đầu đó cái đầu cũng được bọng cá nè này đủ ăn này. là cá nằm trong nhóc chơi xuống quay có cây đó chạy được không cô tư nè thấy tông không tông lưới không ở dưới cây gì thấy lên tim rồi kìa nó cây à lên xịn luôn à Rồi, chết à này chết cá chép con cầm đây con cầm đi con cầm mang uống giùm cho ừ. ừ xuống cho ông tư rồi đầu gà đó đi để đi, cầm nó được rồi thì có đệ tử <laughs> đệ tử cầm thùng luôn rồi né cho ông tư giải như thế học ngày mốt uh, ờ, trời nha nhé đây con lại đây lại đây lại đây lại đây lại đây ra chỗ khác chỗ đó chạy đó nó cao quá trời luôn kìa phơi khuyên đó hả đúng rồi à, cái này bị xéo không biết có cá không này nè Ủa này chụp từ xa hả? Ừ bên trong nhìn thấy cũng khiếu luôn rồi ừ lâu lâu trời lại chắc không có nhiều mùa này ít cá này cũng có nhóc ừ, cá nhóc luôn hả một cá mà mấy con cá nhóc chứ mùa gì ừ này một cá mà một cá phải không ừ mùa này một cá chứ mùa gì nữa nhiều mà tư à được mấy con mùa đâu nữa nói chung chài cái ờ, cũng được cho ba con dạ cái này cũng ít được con con còn đâu nữa con tư hai bãi hả này có một cái gió đèn ngay xong nghe cả nhà cái gió nha ba trời ba trời được nhiều cá đủ ăn bữa trưa rồi đó hôm nay có con cá chơi cá cá chép cậu thả hả Hôm nay nó dướng hay gì kìa chỗ này nước ra nhiều nè cái nước ra, ra chắc cá lại nhiều nó đâm nhóc chơi rồi cái mày dinh không nè này cũng bộn được cái dầu con đại <laughs> bốn con năm sáu con nhiều cái mấy chục con nãy giờ ba chài được nhiêu cá đó có chạy nhiêu đây rồi ừ, à, chạy nhiêu đây nè Quỷ thần rồi, rồi cà trúng cái là được ờ, nhiều mà, ờ, mà có, có cá giò nó ấm rồi kìa <laughs> cái dầu này hồi chắc thả đè quá ừ. cái này nhiều cá nè có rô, rô luôn cá này cái nó ờ, kho me con lạc mẫu á có rượu á đổ nước cho không tư này là con này là cá rảnh không Dảnh. con có mấy con cá nào mày dinh nè mày dinh khác cá rảnh à, cái này cái thứ tư không tư được nhiều cá Đó, cá dồ nó bị thẹo qua hay được một em cá linh à, <laughs> mà từ đó giờ mới à, lâu rồi mới thấy cá linh bỏ nước rồi mà xong nước luôn mới gặp được cá linh là trời thấy ông, ông à, chính ông dễ gió đâu không biết có không đồ kinh hả là gió ha đây đừng con cá linh nữa này cái linh nè. Cái linh nó dài, là cái linh nó ngon. Rồi đây con cầm này kìa. Nè, bốn trời nha cả nhà. Đó. Đây chuẩn bị đi bãi thứ năm. do mình chạy vòng vòng đây mình ờ, mới nãy mình đi xe giờ ờ, mình đi bộ cả nhà đây là lục bình ha lục bình với sông ương để mà đang lục bình nhé. cái điểm đằng kia điểm à, điểm chài cái này bà là cái uh, chài cuối rồi đó hả chung nãy giờ như đây cũng đủ ăn rồi khi trời mình lừa cái bến trống các bạn có cá dột kìa trống thì nó sẽ ờ, không có dít trà nó dễ chài hơn thường mình để chọn điểm à, chị chọn điểm ờ, mình chài thường là mình ờ, lựa những bến trống như thế này bây giờ chuẩn bị chài cái cuối cùng để mình vô không biết cái này có hay không cái này tròn rồi nè mới thấy con cá dột chắc không biết dính không nhiều nhỏ Mấy đâm không tôi Mấy nó im quá trời mà Có thấy trời điểm điểm nãy thấy, thấy có nước ra vô Rồi im ru không thấy đâm à Có kìa hai cái margin này đó đó cá dồ cá dồ cái phi đó mới nãy thấy cá dột mà vô cá dồ nè có cà phi. ừ con cà phi cá dồ thôi quá đã rồi rồi rồi Đây các bạn, cái chài cuối cùng lượm được một em cá dồn, em có phi. Đó. Phi chà bá lũa luôn thấy cái dầu rõ ràng cái trà này là đủ ăn à hai con này đủ ăn bữa trưa luôn rồi <laughs> em cái dò nha phi nè Thôi ờ, giả gió cho ông chích Có còn hấp trả nữa Cá này chưa có đi được Qua kia cho đừng xong ở đâu hả? Sổ, ừ Hả? Đi xong Xong nè, nãy giờ chài 4 chài, chài thứ năm nè, nhiều cá nè Hả? Em cà phê chà bá lửa luôn Mới làm cái này Rồi hạ nè kêu làm bơm luôn đó mà Giờ chịu không khỏi vô được, chịu không bông quá, vô nó ừ, ra mẹ hết nước thì đủ vô dưỡng cạn mẹ cái cạn cạn nhiều để tới cái làm rác ướm gì nó xong mà Rồi đúng cua. <laughs> đúng cua này. Ý dạ mày cú rồi xong kết thích hành trình trời bữa nay đó chào cả nhà nha hôm nay à, chài được năm chài được mớ cá này cả nhà rồi thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video nha các mình cũng xin phép dừng video đây này đủ buổi trưa rồi nha cả nhà rồi hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha bye bye cả nhà